Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV của mình Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực nhà cháu Giang Trước đây một năm thì à, Giang cũng vào ghi hình nhà cháu Giang ấy Thì cháu cũng bị u mắt nhưng mà không thể cứu chữa được thì cháu cũng đã mất rồi Hôm nay Giang lên đây chủ yếu là vào hỏi thăm gia đình xem Hôm nay có khỏe không hay là Giang cũng muốn xem là cái vườn quế của nhà cháu Giàng này chỗ bố cháu nói với ba nhà không nhà gư ơi Nên ong nhà mình còn không em còn nuôi được không hay là ấy rồi nó bỏ đi rồi nhá anh lâu lắm rồi không không, không để à, vẫn còn à ồ vẫn còn đây này nhỉ Ngày trước uh, chú anh Sơn lên là bố cháu cho cho một chai trước anh thấy à, chồng em đi vào rừng à, bắt được à, tổ ong mật mà ong khoái mà không biết là ấy chưa chắc là ấy là có biếu mọi người ngâm rượu hết đâu có ừ. ừ. thế giờ anh em mình ra ngoài kia nhỉ đi, xem vườn quế của nhà em nhỉ ừ. cũng phải khá là lâu rồi cũng phải được hơn một năm rồi sau khi mà cháu giàng uh, mất rất là đáng tiếc luôn cái câu uh, chuyện mình không uh, cứu sống được cháu vì cái bệnh tình của cháu quá nặng còn vị trí mà um, cháu ờ, chôn ở phía dưới này này đây là bà con uh, ruộng ở trên này thì chưa được gặt hiện tại là vẫn còn đang xanh nha hái một cái dưa tặng ăn à hái cái gì hái dưa à quả dưa ừ. À ở ừ, đây cái dưa dưa nhà em trồng à? Vâng, ừ. À. anh xem quả dưa là dưa đồng bào Hâm Mông đấy. Ừ. À quả nó như này. Ủa cái này chín rồi em ạ nhỉ? Chín. À. Còn cái quả dưa này là dưa hấu. Đây nó còn nhỏ còn cái này là dưa đồng bào uh, ở trên vùng cao này chắc lấy quả nào xanh xanh nó mới ngon chứ hay là quả chín nó mới ngon em à nó phải xanh xanh như thế đúng không xanh à. đúng không thôi lấy hai quả thôi hai quả tí nữa xuống nương ờ, <laughs> vừa đi vừa ăn không <laughs> ạ hay là mang mang về nhà không tí nó quay lại ăn à dưới này là cũng ờ, đất của nhà mình à ừ. đây thì nó có một quả nhỏ nhỏ đây này nó bị thối rồi em ạ yeah. con bướm nó châm này hỏng rồi này thì không tránh được mình không phun là bướm với lề nó nó châm nó sẽ thối hỏng thế thôi em ạ à, hai quả là được rồi không cần nhiều đâu mà còn cái này là có một loại dưa là dưa xanh màu xanh của cái này là nó màu nó khác một chút cái này chắc phải uh, hàng tầm mấy tháng mới mới được thu hoạch nhỉ em nhỉ nó mới to nhỉ chắc phải 3 tháng nữa quá nhỉ đúng không thôi rồi để ấy uh, tí nữa anh em mình quay về à, ra nhỉ tí nó quay về để đấy cũng được mà không sao ừ, bây giờ mình mình à, đi để nhà kia cũng được một tí mình quay về mình đi xem uh, vườn quế nhà em đã một tí uh, quay về uh, ăn được cái này là đợt trước là lán của mình nhé em nhỉ đúng không ở không ai ở nữa để uh, đấy qua chỗ khu vực uh, buộc sâu đúng không còn ai ở đây không thế nào vẫn có chứ à đi đâu mà đi à đúng không Và cho em uh, dẫn uh, dẫn đầu cho anh chị anh không biết đường <laughs> không biết đường đi ấy. em lâu lắm mà không Ui. đây là gia đình là thì mới buộc trâu ở đây nhà mình buộc trâu ở đây đúng không nhỉ yeah. ờ... hay là của nhà ai à của chú à Thế là chồng em là đi uh, giúp người ta làm nhà từ buổi sáng đấy Đúng không? Ngay đi qua lên trên này anh thấy có um, ở khu ờ, dưới này này Thấy bà con đang đang ờ, dựng nhà giữa nhà ấy Ừ, ừ. Mỗi là có vẻ là chồng em đang làm đấy không? à chồng em cũng đi ra làm cúng thôi À thế à? À làm cúng cái gì? Làm, làm cúng À anh anh tưởng là đi ờ, đi giúp làm nhà đây ờ, có một cánh rừng thông khá là đẹp từ trên ờ, vị trí mình đang đứng này thì mọi người nhìn ra xa thì là khu vực trung tâm huyện chậm tấu luôn và giang cũng xin thưa mọi người là huyện chậm tấu này là huyện nghèo nhất của tỉnh yên bái đấy Thôi đợi anh đây một chút nhé Anh đến lấy xe đó Ở bên kia nhà mình có ruộng à, nương không? Hay là chỉ mỗi rừng quế không thôi, trồng quế không? À không có ruộng đâu gì ờ, Trồng nguyên quế đâu đúng không? đường à, rất là bé và nhỏ hẹp đây trời mưa thì rất là khó đi nó không đi được luôn đấy. trời nắng à, mới đi được trời mưa đi là à, cái tình trạng ngã là nhiều hơn đấy đường bào trên này là quen gùi nên là cũng không cảm thấy nặng quen rồi Ở đây có những cái ờ, thử ruộng bậc thang rất là đẹp luôn mọi người Nhìn xa xa mình kìa Trần dụng bậc thang Đây thì khoảng uh, ờ, 2 tháng nữa được gặt chưa nhỉ em nhỉ? Lúa ấy nhỉ? hai tháng nữa rồi đúng không? 1 tháng thôi ừ. ừ. Ngày trước mà Giang lên trên mục Quang Trải là hay đi à, gặt giúp bà con những cái thửa ruộng thang rất là hay thì gặt xong thì bà con à, đập luôn và cái tại nơi sau đó thì à, buổi sáng thì thường thường trước khi ấy thì mọi người sẽ gói cơm đi và ăn luôn tại cái lán nương ấy. để trồng được một hạt lúa hạt gạo đã khó rồi à, vận chuyển lên trên tận nhà nữa còn khó, rất là khó nữa mọi người đa số là phải gùi nếu mà có xe máy thì còn đỡ một chút nhưng mà đa số đang thấy là mọi người gùi về nhà chứ không là chờ xe máy đường rất là nhỏ và hẹp đấy có điện cho ai đấy cho bạn à à cháu à ở dưới đây mình có cái lá nương nào không em không, không có à Ồ, thế ví dụ trồng quế như này thì, ờ, thì không người trồng lán trồng thì làm cái gì nữa nó mất thì sao Ồ. Ồ, nhìn rất là đẹp luôn này Bậc thang dài Thế này phải ờ, đến uh, gần uh, 200 mét quá nhỉ một cái thửa ruộng này một người này ý này dọc ra bên tận bên kia luôn đây mà mùa lúa chín thì chụp ảnh khá là đẹp đấy Thế cứ uh, gần thử dụng một thang thì hay có cái lán của mọi người lên Nên là cháu mình ờ, à hôm nay là à, cháu mình hôm nay không phải đi học à em? Không đi. Nghỉ à, hay như nào? Nghỉ. Ừ. ừ. Rồi được nghỉ hè rồi đúng không? Ừ. À. À được tháng 6 là các cháu được nghỉ hè trên này. Đầu tầm à, tháng 8 à, tháng 9 bắt đầu lại khai giảng tiếp tục đi học. người thường thường là hay đi uh, săn mây ở bên uh, đúng không? Bên bản mù đúng không? Vâng. Trên này có một cái địa điểm ờ, khá là cao mà người hay đi săn mây trên này. Đi uh, phải mất mấy tiếng. Đi bộ chắc phải uh, 5 6 tiếng đấy nhỉ? Vâng. Như em uh, lên đấy bao giờ chưa? Chắc chưa đâu đúng không? Chưa. <laughs> tại vì không có công việc gì đó và con cũng không, không à, hay lên đấy chỉ những bạn trẻ nào mà đam mê khám phá và du lịch thích đi trải nghiệm à, cuộc sống và check in những bức ảnh đẹp những khu vực mọi người à, đi săn mây ấy, chủ yếu thì mọi người mới lên trên đó nhất là mọi người lên trên đấy để cắm trại luôn rất nhiều trâu luôn cả bò luôn chào các cháu nhá săn trâu à? à năm nay bao nhiêu tuổi rồi Dạ chú đợt này cháu 13 tuổi 13 tuổi à, nó thực kinh tốt nhỉ cố gắng học thật giỏi nhá vâng. ừ. Thế chơi nhà mình đâu con nào con nào Mấy con nhà mình có mấy con chưa À ba con trên này à? vâng. Nhà cháu có ba con ừ. À đây có ông tốt thốt này <clears throat> bắn cho chú xem được thế nào Lâu lắm à, đừng nhìn thấy à, ông thốt chào bác nhá vâng. ấy rồi À, thế là mấy bạn này cũng đi chăn trâu à? Vâng. À, đây là trâu của các bạn này đúng không? Vâng. Bò. Ờ, thế chú đi nhá. Vâng. Ờ, rất là ngoan. Cháu mới, mới có 13, ờ, học lớp 7. Mùa này không có cỏ mấy nên là cháu cũng không được béo lắm. Chào các con nhá. chăn trâu à? à, mấy tuổi rồi hả hôm nay bao nhiêu tuổi rồi mười tuổi à mười tuổi rồi ừ, rồi nhỏ nhỉ học được không cố gắng học nhá à thế à ừ. chào các con nhá chân trâu à ừ. ờ, à, thì con trâu này tiếng hơ mông gọi là con gì tiếng hơ mông mình ấy con trâu ấy là tù du tù nhu tù nhu à tù nhu là con trâu ok Em bao nhiêu tuổi rồi? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? 13 13 vào lớp 7 Còn đi học không? Đi Còn đi học Nhưng mà đừng nghỉ học nhá Cố gắng học với 12 học thật giỏi Để sau này còn biết uh, tính toán yeah. ừ. Cháu này bao nhiêu tuổi rồi? Một tuổi Một ừ, tuổi á? Thật không? Sao nhỏ thế? Hả, có phải một tuổi thật đâu Đi sang bên này chú sang bên này ờ, xem vườn quế Thôi Cháu uh, chăn trâu đi nhá Ủa, trâu đang đầm trông cho tôi nãy mình đi bộ cũng khá là xa đấy còn đến chưa em à ở ngay dưới nè em biết thế ngay à, hai nhà mình đi đường kia vòng đi xe đường kia mày hay hơn tí nữa mình đi về là phải đi ngược lên cháu nhỏ trên này ngoan lắm mọi người Như nhà em thì trồng được bao nhiêu nghìn gốc có biết không? Không biết À không biết à? à, khi mua không không không à, để ý à Tôi tưởng là lúc uh, gia đình hai vợ chồng mua là mình phải uh, đếm cây biết là mình trồng được bao nhiêu gốc cũng cũng không không gần đâu mà đi bộ thì rất là xa thật đấy đây có hàng rào sắt đây đúng không? Dạ. Rào sắt để ngăn uh, nương nhà ai nhà ai đây đúng không? Dạ. Đây đúng không? Mình trồng đây đúng không? Ừ. Ây rồi Cái này rậm quá là phải phát rồi em ạ. Ừ. Chưa Ờ. Thế là từ đâu đến đâu uh, đất nhà mình ấy? Ừ. Sang tận bên kia à? Đây có cái quế mà này này phải chịu khó phát em ạ. cái cỏ nó rậm như này thì quế nó chận lớn lắm đây, đây là cây quế nhà em ờ, ngư em trồng này, này mà đang thấy là trồng ờ, không biết được lâu chưa trồng ờ, được lâu chưa em trồng được lâu chưa là khoảng à, mấy tháng rồi chưa sáu tháng ừ. tháng 11 à, tháng 11 mới trồng Ồ, cây này à, Đấy, nói chung là cái đất ở trên này không không tốt bằng cái đất bên Văn Yên được nhưng mà theo Giang nghĩ thì à, trồng à, thử nghiệm cũng ờ, cũng được để xem đấy tức là cây này nó phải 5 à, năm 10 năm hoạch và như này anh thấy là rậm là mình phát đi em ạ phát thì, thì nó mới ờ, quang đáng thì nó mới được Ô, chào em nhá anh đi thăm ờ, vườn quế đây dạ, vâng. ờ, chú chào hai con nhá dạ, vâng, chào anh nhá Em đi ấy ờ, đi vào đi um, uh, cúng à? Vâng, giúp anh cúng. À giúp giúp anh cúng. Thế nhà mình là trên này khoảng diện tích nó khoảng bao nhiêu em? Rộng đấy. Ừ. Ờ. Chỗ này theo sửa thì chỗ này nó tám nghìn hay sao? Khoảng mấy tám nghìn à? Dạ. À chưa được một hát đâu nhỉ? Chưa được. Ừ. Thế còn mỗi khu vực này là của nhà mình là còn chỗ nào còn không? Còn đất không? Ờ, đất của em ừ. chỗ này cũng còn là như vậy à, trên này à đây, chú, chú này cũng còn à, trên này cũng là đất của mình à không có <laughs> à. không chú này không chú có có cỏ kia là của họ rồi à. chú là, là ừ, ờ, của mình là không... ừ, nhưng mà nó chưa trồng đúng không chưa trồng cái này em trồng này một là phải rào vào không thì trâu là nó sẽ vào nó phá thế em già bên này bên bên này hết rồi và từ dưới kia ừ. từ dưới là thứ hai là cái này phải phát được chứ để cỏ rậm này quế nó cũng rất là chậm Đấy, à, chậm lên uh, một ngày dưới này hai ngày mới kia rồi nhưng mà nó chưa phát rồi ờ à, đúng rồi đang bây giờ đang phát phát à. Ờ. đang gì không qua không phát ờ à. ừ nó cũng lên lên rồi đấy nhưng mà ờ. trên này nó ờ, không Đúng rồi. Rồi nó không lên tốt như nó không lên tốt như ở bên Văn Yên em ạ. Ừ, Văn Yên thì nó lên. Văn Yên thì uh, chắc là là Khư cũng chưa sang đấy xem bây giờ đâu đúng không? Mình ừ, chưa sang đấy. Sang. Chưa sang. Ờ, hôm nào ừ, hôm nào có rảnh thì anh đưa sang xem mô hình bạn anh ở bên đấy trồng rất là nhiều. Ở đây đấy em biết là nổi tiếng mà ở Yên Bái mình có huyện ờ, Văn Yên là, là nổi tiếng nhất Về quế rất là nhiều Với hai là ở dưới đường Mảm An Lương ấy Từ đấy mình có thông sang bên ờ, chế mỏ vàng luôn đấy Mỏ vàng bên Văn Yên là sang đấy luôn nhiều quế ừ, Nhiều quế mà Quế rất là tốt Đây nó rộng này em phải phải đi phát được Không đi phát được là này sau này về nó rậm nhanh là quế nó rất là chậm ừ. anh thấy là đất ở trên này nó không được ừ, tốt màu mỡ nhưng mà mình cứ thử thôi thử thế cứ thử uh, trồng vài năm xem năm năm thì biết ngay là không ấy không ừ, năm năm sáu năm thì nó ờ, là chỉ uh, quanh đây là là, là gần được bà hát thôi nhỉ ừ. không không được uh, nhiều lắm ừ. Ừ, trồng thử ừ. có lên ừ thứ hai là xung quanh nhà em có thể trồng hết được mà xung à, quanh cây không trồng ừ. mấy muốn thử mình ừ. như đợt trước em lấy là khoảng bao nhiêu cây em còn nhớ mình lấy là mười nghìn cây mười nghìn cây à? Ừ. À, à cây quế ừ. nhưng mà trồng hết rồi đúng không mười nghìn ừ. cây à, dạ. giờ mình thử bay cam để xem là là trên cao cho mọi người xem ấy Đấy rất là rậm khó nhìn lắm mà em búi mới mới ra được nhìn thấy gốc quế này. lên lên ừ. running thì uh, Giang cũng ờ, bay ghi hình cho mọi người xem ở trên Flycam thì nói chung là cũng không được dốc lắm đâu Em là cũng gần được một hát thôi Thì ờ, Giang cũng chia sẻ nó với em là nên trồng nhiều hơn ừ, Sau này mình phát triển dần dần đấy Còn đất ở trên này thì Giang thấy là nó không được tốt ở trên cái khu vực huyện Văn Yên Cái nơi đấy thì nó rất là, tốt trồng quế Mà một lúc là mình đã cảm thấy hết rồi còn đất ở trên này thì đất của em dư thì chưa em bảo là chưa trồng nữa em nữa thì sẽ ờ, trồng nốt để rằng à, cũng ờ, bớt chút thời gian này ghé qua thăm gia đình em và cũng chia sẻ với mọi người à, xem gia đình à, có khỏe không và phát triển cây quế nó ra làm sao liệu rằng là trong cái ờ, năm tới mong gia đình là phát triển cây quế và có thêm cái thu nhập quế này nó phải đợi một thời gian khá là dài thì mới có thể thu nhập được đây khu vực này bà con cũng một số hộ gia đình là cũng bắt đầu thử nghiệm là trồng quế rồi phun thuốc diệt cỏ chị ơi diệt cỏ à phun thuốc diệt cỏ à, thế là mình trồng đấy là trồng cây gì cây quế đúng không không phải quế à thế trồng cây gì nhỉ không biết cây gì à thế à không biết cây gì à dạ. à à đang mua hắn bắn súng cho ờ, chú xem nào cho mọi người xem nào Có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay thôi Xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thành công hơn trong cuộc sống nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang Nha yeah. Ừ. <laughs> đâu trâu trâu nhà mình đâu kia đúng không vâng. Đấy, nhiều trâu thế là hơn chục con đấy nhỉ đúng không hơn chục con trâu đấy chịu khó à, chăm sau này à, lớn lên bán thì à, mua được điện thoại máy nhỉ dạ. yeah. vâng.